Đồ trời của tớ có siêu nhân bay lượn Đồ trời của tớ là búp bê đáng yêu Còn đây của tớ chiếc ô tô to đùng Nào mình lại đây cùng nhau ta cùng chơi với đồ chơi cảm ơn Đồ chơi của ta có siêu nhân bay lượn Đồ chơi của ta là búp bê đáng yêu Còn đây của ta chiếc ô tô to đùng Nào mình lại đây, cùng nhau ta cùng chơi